và khi mà bấm vào link tải á, nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này các bạn ha hiện ra cái giao diện như thế này các bạn kéo xuống các bạn nhìn thấy cái chữ tải xuống này hoặc là chữ download cái này là download rồi các bạn bấm vào tải xuống ừ, đây là các cái điều khoản của người ta các cái điều khoản người ta thì à, các bạn à, đồng ý rồi rồi sau đó ở đây mình chọn là ODG mình bỏ vào cái um, mục thư mục phần mềm đó, bấm lưu nó nó đang tải xuống các bạn rồi sau khi mà nó tải xuống rồi các bạn à, bấm cái mũi tên này bây giờ là tới phần tải xuống rồi bây giờ tới phần cài đặt các bạn bấm một tên bấm mở rồi sau đó à, các bạn à, cho nó chạy nhá bấm chạy hay run bấm chạy đó, các bạn đợi cho nó tải xuống còn 5 còn 4 3 2 1 giây đó. Ok, như vậy là cái cài đặt của mình đã thành công. Và bây giờ xem nó ghi cái gì đây tóm lại là cài đặt thành công các bạn ha các bạn bấm lâu đây là cái trình duyệt đã được cài đặt sẵn ở trong máy của mình rồi bây giờ mình tắt cái ờ, trình duyệt cũ thì mình sử dụng trình duyệt mới thử ha rồi đây là cái trình duyệt mới của mình đây crypto browser đó bây giờ mình mở crypto browser lên rồi thì nó chào mừng mình đến là crypto browser rồi đây là cái ờ, hướng dẫn của người ta mình cứ kích nét rồi này này này nó là một hệ thống ờ, đa tầm như thế này kích nét rồi à, thì khi mà mình tạo ra một đội nhóm mà mình đào mình đào mình đào cùng với nhau mình chia sẻ lợi nhuận rồi kích nét rồi này từ máy tính tóm lại là các bạn cứ bấm nét và bây giờ mình à, đăng nhập này đăng nhập tài khoản ha thì ở đây mình thích à, đăng nhập vào cái tài khoản là văn hân như cái sai mai hân rồi sáu chín a còng gmail không? đó được chưa các bạn bấm tiếp theo mình đăng nhập vào tài khoản của mình đó rồi mình nhập pass vào tiếp bạn muốn lưu mật khẩu không ok luôn bật tính năng đồng bộ hóa ok luôn rồi tiếp rồi mình à, liên kết với cái tài khoản Google của mình đó cái tài khoản uh, Google của mình thì mình cho phép ok vậy là mình đã liên kết với cái tài cái trình duyệt crypto browser với cái tài khoản Google của mình rồi ok rồi ha rồi xong xong rồi bây giờ mình tắt cái này đi bây giờ mình quay trở ra tắt hết rồi bây giờ mình mở trình duyệt lên xài thử ha rồi thì ở đây nó có tạo ra mình một cái số cái hướng dẫn để mình à, chọn cái giao diện ví dụ mình muốn à, chọn giao diện à, này đi nó trong xanh tí rồi cái này ha ví dụ như này ok rồi ok có đây dạ, giả sau mình chọn cái giao diện này đi rồi vậy bây giờ tới cái mục mà mình hướng dẫn các bạn cách để các bạn vừa lướt vừa lướt được mình sử dụng cái trình duyệt này là mình lướt web hoặc mình tìm kiếm thông tin đó, mình tìm kiếm thông tin mà và mình đào coi được thì các bạn làm như sau này hướng dẫn các bạn cách để các bạn đào coi này các bạn bấm vào bấm vào cái biểu tượng crypto tab này thấy không bấm vào rồi nó sẽ hiện ra cái giao diện này rồi mình tắt đi rồi ở đây á, các bạn thấy là cái nút đào này nó đang ở chế độ off và đây là đào ở chế độ max bấm max đó vậy là nó bắt đầu cái trình duyệt này nó bắt đầu đào cho mình rồi hiện tại thì cái số lượng người mà đào của mình nhất chưa có mình mới cài chưa có đây các bạn thấy này nó đào là đấy 16 16 hạt trên dây rồi như vậy là các bạn à, sử dụng bật như vậy thôi là từ nay trở đi là các bạn cứ thế mà đào thôi ha rồi tiếp tục đến cái phần mà mình hướng dẫn các bạn cách để các bạn lấy link là các bạn à, lấy link sau đó à, các bạn gửi cho bạn bè để mình có thể chia sẻ cho mọi người cách để tải cái trình duyệt này xuống rồi sau đó sử dụng trình duyệt này thì trong quá trình mà mình sử dụng này cũng chính là quá trình mình đào bitcoin luôn đó thì đây các bạn thấy có link link id này đây cái link các bạn nhìn thấy cái link này đây là cái đường link này các bạn lấy cái đường link này á ví dụ đây copy này các bạn lấy cái đường link này các bạn gửi cho bạn bè hoặc là những người bạn bè ở trên mạng xã hội của mình á facebook zalo twitter gì đó đây này facebook này twitter instagram twitter rồi youtube rồi vk các kiểu đây mạng xã hội các bạn post các bạn gửi cái đường link này thì khi mà bạn gửi cái đường link này cho người khác cài ví dụ ví dụ như đây đường link này các bạn gửi cho bạn bè và khi mà bạn bè mà click vào cái đường link này, này thì nó sẽ hiện ra cái đường à, nó sẽ hiện ra cái, cái giao diện để bạn bè của bạn à, tải xuống đây đây tải xuống này, là tiếng pháp tải xuống thì khi mà tải xuống thì nó lặp lại cái quá trình mà mình hướng dẫn ngay từ đầu quá trình mình tải xuống cài đặt như thế nào thì mình đã hướng dẫn rồi ha thì khi mà bạn bè của các bạn mà tải xuống cài á thì à, bạn sẽ có 15 phần trăm cái số lượng bitcoin mà mà người bạn cộng tác viên của mình đào được đó, ví dụ như là bạn cộng tác viên của bạn là đào được 100 satoshi thì mình sẽ được 15 satoshi ha đó. nên là các bạn khi mà sử dụng cái này á nếu như các bạn ngoài việc quan tâm đến việc là lướt trình duyệt trình duyệt web này nhanh an toàn À, và muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì các bạn nên chia sẻ cái link này cho càng nhiều bạn bè mình sử dụng càng nhiều bạn bè mình sử dụng và bạn bè mình chia sẻ cho những người bạn bè khác sử dụng nữa thì ta sẽ tạo ra một cái hệ thống đào coi rất là nhanh nha các bạn ha rồi thì à, cái phần hướng dẫn tải xuống cài đặt và bật bật đào bitcoin trên trình duyệt crypto à, của mình là đến đây là, là tạm dừng cảm ơn các bạn đã theo dõi video của hưng hãy à, à, bấm đăng ký kênh văn thông website để nhận được những video mới nhất trong thời gian tới các bạn nhé xin à, cảm ơn các bạn à, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo bye bye